Để ra hai cái cánh Nó kêu rằng cắp cắp cắp cắp cắp cắp Gặp mùa nước nó bị bà bị bỏng Lúc lên bờ phải có cánh cho cô Một con vịt sẽ ra hai cái cánh Nó kêu rằng cắp cắp cắp cắp cắp cắp Gặp mùa nước nó bị bà bị bỏng Lúc lên bờ phải có cánh cho con vịt sẽ ra hai cái cánh nó kêu rằng tap tap tap tap tap tap gặp mùa nước nó bị bà bị bỏng